Ở trong video này thì tôi hướng dẫn các bạn là mua cái số điện thoại nước ngoài để chúng ta kích hoạt cái phần mềm chat GPT bạn nhé. Ở trong video trước là tôi đã add cái thẻ Visa hoặc Mastercard ở trên App Store rồi. Cho nên các bạn không thấy cái phần là phần thêm thẻ hoặc thêm ví Momo vào bạn nhé. Thì ở trong video này là tôi hướng dẫn bạn cụ thể như sau này. Thì đầu tiên là đối với hệ điều hành iOS các bạn mà bấm vào phần App Store rồi nhé. Thì đối với hệ điều hành Android các bạn bấm vào Set Play chúng tôi nhé. Mình bấm vào phần Ping Me này. Ping Me đây ping me second phone này bấm ping me đã nó ra vào một từ khóa này ping me second phone này các bạn bấm tải về giúp tôi nhé mình bấm tải về xong sau đó mình sẽ tiến hành mình à, cài đặt cho nó các bạn nhé rồi mình bấm mở này các bạn này cứ bấm cho phép đi cho phép này bấm cho phép một lần bấm ok rồi sau đó mình đến phần à, phần profile bấm vào profile này mình chuyển mình đăng ký các bạn nhé bấm vào phần register này login này mình chọn phần phone này mình chọn email các bạn nhé mình nhập email mình vào sau đó mình bấm vào phần validate các bạn này rồi mình nhập cái số ký tự đây nhá là 52 này 52G này N bạn nhé rồi bấm submit này bấm tiếp theo bấm validate tiếp theo này đó thì nó sẽ gửi cho mình à, cái sáu chữ số về email của mình tôi sẽ vào email này đây là 034104 các bạn nhé rồi mình chọc chuột này mini đi 034 này 104 này rồi sau đó mình à, đã đăng ký xong rồi này đến tiếp theo tiếp theo đến phần là phần thanh toán nhé thì các bạn bấm vào phần uh, recheck đây đó thì các bạn chọn một coi này đối với là cái máy này các bạn nhé thì tôi chọn là App Store này bấm vào continue nhé Rồi mình bấm vào mua này Rồi thì bây giờ nó vẫn yêu cầu thông tin thanh toán đấy các bạn nhé Mình bấm vào tiếp tục này Rồi ở đây quay trường hợp bạn này Là các bạn à, sử dụng cái thẻ tiến dụng nhá à, Visa, Debit hoặc là Mastercard các bạn nhé là Hoặc là nếu các bạn có ví Momo Các bạn chọn Momo Đó Momo thì các bạn bấm vào Momo này sau đó các bạn bấm vào đăng nhập vào Momo các bạn nhé sau đó sau đó là các bạn quét uh, Momo quét mã QR code gì đó thì tôi hướng dẫn các bạn là sử dụng thẻ tín dụng này thì các bạn bấm vào thẻ tín dụng này thì đầu tiên là gì là ở phần số này dãy số bạn nhé thì, thì chúng ta nhập cái dãy chữ số mặt trước của thẻ visa hoặc tất cả của mình này sau đó nhập ngày hết MMII hết hạn nhé tháng và năm hết hạn và CVV là bảo mật các bạn nhé bây giờ tôi hướng dẫn các bạn này số này ngày hết hạn này và CVV là cái gì thì tôi sẽ vào phần Google này Google này thì tôi ghi là à, mặt trước và mặt sau của thẻ Visa nhá Visa hoặc Mastercard cũng được Ok Đây các bạn xem này Tôi lấy một cái mẫu một cái thẻ để tôi cho bạn hình dung các bạn nhá Thì cái số là cái Thì các bạn nhập vào cái dãy chữ số mặt trước nhé, Hoặc là số thẻ đây Thì các bạn nhập cái dãy chữ số mặt trước vào đây 4214 này là đôi là 2634 nhé 2634 này thì các bạn nhập hết cái dãy số nó về vào cho tôi thì đây là cái một cái mẫu à, <clears throat> cái cái cái thẻ trên mạng các bạn đừng đừng nhập cái mã này nhá là không được đâu bạn nhé còn là MMI tháng và năm hết hạn thì các bạn nhập đây là nó có cái tháng và năm hết hạn đối với cái thẻ này là tháng 10 2019 đã hết hạn rồi nhá thì cái thẻ visa của bạn là gì là nó phải là uh, trong năm 2023 hoặc là những năm kế tiếp các bạn nhé đó thì nó mà hiện tại bây giờ là tháng 2 nếu mà cái thẻ này mà tháng 1 2023 thì hết hạn thì không được các bạn nhé đó thì các bạn nhớ này tháng và năm hết hạn thì các bạn nhập vào cho tôi từ tháng 10 2019 còn là tiếp theo cái phần gì CVV là các bạn uh, quay lại cái mặt sau của cái thẻ Visa mất cạc mình rồi mặt sau thẻ là đuôi là 168 ở đây bạn bạn thấy cho nó hơi màu một chút này đây 168 đây này các bạn nhớ nhập À, ba chữ số mà sau thẻ visa mình vào nhé. nhớ này các bạn à, đừng để lộ cái cái chữ số thẻ này và cái mã bảo mật là CVV nhé cho ai biết các bạn nhé đó sau đó là có cái phần phần thì tôi mở lại PingMe này rồi chúng ta quay lại cái phần mà ờ, phương thức tính toán đây các bạn bấm vào nhập lại số thẻ này nhập số này ngày hết hạn và mã bảo mật các bạn nhé à, cái địa chỉ này sau đó các bạn bấm vào phần à, à xong nhé bấm tiếp tục các bạn nhé và nhớ này ở trong thẻ của bạn nào nó phải có tiền nữa nhé rồi sau đó các bạn bấm vào phần xong giúp tôi. Đó thì bạn nhớ nhấp thẻ vào thì các bạn nhớ mua một coin giúp tôi. Một coin nó tương đương là 1,9 đô các bạn nhé. Đó. Thì bạn nhớ này, hoặc là các bạn à, thanh toán bằng cái ví Momo là các bạn cũng nhập Momo vào cho tôi. Đó, sau bạn bấm mua. Rồi sau đó là các bạn quay trở lại đấy và nhớ các bạn lại xem lại bước trước của tôi các bạn nhé xem lại video trước của tôi sau đó các bạn tiến hành các bạn là gì tiến hành các bạn bấm vào phần uh, verification đây các bạn nhớ cần à, chọn cái um, ứng dụng các bạn bấm vào đây các bạn nhé các bạn bấm là chat GPT chúng tôi nhớ đấy chat GPT đây OpenAI này thì à, đa phần là cái số điện thoại của Mỹ bây giờ họ dùng rất nhiều rồi bây giờ chúng ta chuyển sang à, nước Anh đi là United Kingdom các bạn nhé đấy xem lại video trước của tôi đấy thì tôi video là một video bổ sung cho các bạn là các bạn là nạp thẻ vào nhé các bạn bấm vào next next và các bạn mua số điện thoại nhé đó như vậy là tôi đã hướng dẫn các bạn là cách chúng ta thêm thẻ này cách chúng ta ép thẻ vào cái ứng dụng này để chúng ta mua cái số điện thoại của nước ngoài đối với trường hợp đó là anh chị em mình à, là chưa kịp ép cái thẻ Visa hoặc Mastercard vào cái phần App Store của mình các bạn nhé. Là cuối cùng là tôi chúc anh chị sức khỏe. Xin chào, hẹn anh chị ở trong video tiếp theo của tôi.